khi những thánh báo của xóm tôi chúc 8 tháng 3 kiểu. À, 8 tháng 3 luôn mạnh khỏe, luôn đẹp và hạnh phúc chúc cho tất cả những người phụ nữ ờ. tính đó tôi, tính nói là chúc cho tất cả những người phụ nữ tôi yêu thì nó nó bậy quá à bậy đó chúc nha, cho người bậy. phụ nữ tôi yêu và chúc cho tất cả những người phụ nữ trên toàn thế giới lúc nào cũng được yêu thương chiều chuộng và hạnh phúc khỏe mạnh oh. trời ơi rồi hay quá này dằn nó này ấy chứ à anh có coi anh thấy ờ, chiếc xe này đẹp quá anh mua tặng em quay xe không biết nữa tặng không quà không không không Hello. Nhân dịp ngày 8 tháng 3 thì xin chúc cho quý chị em phụ nữ uh, ngày càng trẻ đẹp nè, có nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình của mình. Riêng ngày 8 tháng 3 thì Phương chưa có người yêu nên Phương sẽ tặng uh, cho mẹ của mình uh, ờ, ví dụ như là món quà sức khỏe từ kim cương vàng nè, Phương sẽ mua về Phương tặng ba mẹ để uh, tặng mẹ để mà mẹ uh, luôn luôn giữ sức khỏe. Còn uh, cậu tặng vợ cái gì? Tôi làm gì có vợ. ôi à tôi sẽ à, cũng tặng cho mẹ tôi luôn nhưng à. mà à, mẹ tôi thì à, bây giờ cũng ờ, cũng có tuổi rồi cho nên tôi sẽ dành thứ nhất là kim cương vàng thứ hai là những cái uh, sản phẩm của C13 Comestic <laughs> đó để làm cho mẹ tôi càng ngày càng trẻ đẹp hơn chỉ có C13 Comestic mới làm cho mẹ tôi càng trẻ đẹp ra mơn mởn mà thôi rồi anh tặng mẹ cái gì tặng mẹ uh, có vợ có vợ à, quá lộn lộn cứ nghĩ ai cũng như mình à, tặng đó, vợ cái gì tặng mẹ với lại vợ uh, Ờ, kim cương vàng là ờ, cho sức khỏe còn uh, về uh, cái mỹ phẩm của chị uh, thu trang là về uh, sắc đẹp đấy là tuyệt vời trời chị ăn đeo không chị phải giờ còn gì nữa đâu mà tặng rồi ơi không giờ tặng cái thẻ đi tập gym gà gym đúng rồi À, nhân đây thì một lần nữa chúc cho chị em phụ nữ một ngày 8 tháng 3 thật là vui và bắn tin cho các anh đàn ông thì nhanh nhanh mà chuẩn bị quà đi nha chứ ngày đó không có quà là như đâu ok vậy nha mọi người à, nhân dịp 8 tháng 3 thì ờ, à, bạn là người ít tóc nhất trong đoàn nên được đại diện chúc chị em phụ nữ là ngày nào cũng tươi như hoa thật vui thật hạnh phúc và nhắc các anh đàn ông nha đối xử với người phụ nữ của mình là ngày nào cũng như ngày 8 tháng 3 chứ không phải là ngày 8 tháng 3 mới chiều chuộng nha nhớ nha oh.